Chúng mình cùng quan sát với cô. Ở phần kiến thức, cô có ví dụ A. Đầu tiên các con thử quan sát xem nó là góc nào nhé. Cô có một góc, góc đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB. Ở lớp 3 thì các con đã biết rằng hai đoạn thẳng cắt nhau tại một đỉnh thì đỉnh đó tạo thành góc còn nếu chúng không cắt nhau thì chỗ này không có góc nào chỗ này cũng không có góc nào chính vì vậy chúng cắt nhau ở đỉnh nào thì đỉnh đó tạo thành góc và người ta thường nói là góc đỉnh O, cạnh OA và cạnh OB. Muốn biết cái góc đỉnh O này nó là góc nhọn hay nó là góc nào thì chúng mình cùng phải dùng eke để đo. Thì các con đã dùng cái ke để đo góc vuông rồi đúng không nào? Vậy bây giờ cô cũng dùng cái ke để cô xác định góc này là góc gì. Bây giờ cô quan sát cái ke của cô đây. Các con thấy cô đưa vào góc đỉnh O rồi đúng không? Thì các con thấy cạnh OA có trùng với cạnh của cái ke không? Không trùng, một cạnh thì trùng với cạnh góc vuông, nhưng cạnh kia thì không trùng với cạnh góc vuông còn lại. Vì vậy góc này không phải là góc vuông. Thế góc này so với góc vuông thì nó nhỏ hơn hay nó lớn hơn? Rõ ràng các con thấy nó nhỏ hơn góc vuông. Muốn là góc vuông thì cái cạnh OA nó phải chạy ra đây. Nhưng cạnh OA lại chạy trong này. Vì vậy góc này không phải là góc vuông. Và nó nhỏ hơn góc vuông. Vì vậy nó là góc nhọn. Cô nói rằng góc nhọn đỉnh O, cạnh OA, OB. Và góc nhọn thì thế nào? Góc nhọn là góc bé hơn góc vuông. Chúng ta đã biết được một góc rồi nhá. Đó chính là góc nhọn. Và cô nhắc lại là góc nhọn thì bé hơn góc vuông. Bây giờ chúng mình tìm hiểu